thì ngày hôm nay rực rỡ tưng bừng với 69 được nổ về chúng ta một nháy rực rỡ tưng bừng phải không ạ? Và 92 phải không ạ? 92 thì ngày hôm nay được nổ về chúng ta hai nháy anh em nhé. Thì chắc chắn những người mà đã được tôi chốt số cho ngày hôm nay thì đang đi lấy tiền của chủ lô chủ đề rồi anh em ạ. Và ở trong diễn đàn cầu kín thì tôi không tiện nói ra anh em nhé. Đấy,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 vì tỷ lệ nó về sẽ cao hơn là độc thủ lô anh em nhé tại vì xong thủ lô thì có hai con con kia ngã thì có con này nâng lên phải không anh em nên là đánh xong thủ lô thì tỷ lệ nó về sẽ cao hơn độc thủ lô anh em ạ Vâng và tương tự như vậy thì ngày mùng 5 tháng 1 không ghép cho 8 ngày sau sẽ nổ về con 0880 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô cho anh em tham khảo con 0880 phải không ạ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 và tôi sẽ đi bắt dàn đề cho anh em tham khảo vào ngày mai 373 484 696 585 và một con duy nhất tôi sẽ bắt cho anh em là con 0 40 anh em ạ. Để anh em tham khảo bia hơi xà đá.